xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Tôi là Phạm Thành Biên, chuyên gia đầu tư tài chính quốc tế. Hôm nay tôi xin chia sẻ với anh chị nhà đầu tư một cái chủ đề là những cái thời điểm nào trên thị trường tài chính quốc tế có khối lượng giao dịch tăng vọt hơn so với bình thường. Vâng, những cái thời điểm mà có khối lượng giao dịch tăng vọt hơn so với bình thường. Nếu anh chị là nhà đầu tư, nếu anh chị là các nhà giao dịch, nếu anh chị là các trader, các nếu anh chị đang giao dịch các uh, cặp chứng khoán, các mã chứng khoán, các cặp tiền tệ, uh, giao dịch uh, kim loại quý, giao dịch chỉ số chứng khoán, giao dịch chỉ số à, tiền tệ thì video này là dành tặng cho anh chị nếu anh chị nào đang chuẩn bị bước chân vào thị trường đang tìm kiếm cho mình những kiến thức tìm kiếm cho mình những cái hành trang thì video này cũng dành cho anh chị hãy cuốn xuống và xem đến phút cuối cùng của video này nào trước khi bắt đầu chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một tập ghi ờ, một cái bút chì để chúng ta ghi lại tất cả những từ khóa mà tôi chia sẻ chuẩn bị chia sẻ sau đây nào hãy tất cả dừng lại nào dừng lại chúng ta đã có uh, bút chì rồi à, chúng ta đã có um, quyển vở ghi rồi và bây giờ chúng ta bắt đầu vào nội dung chính bắt đầu vào nội dung chính ok bắt đầu nha nếu các bạn chị anh chị sẵn sàng hãy comment bên dưới là sẵn sàng chúng ta bắt đầu vào nội dung chính ở trên thị trường tài chính quốc tế thì có rất là nhiều các cái thời gian các khung thời gian các cái thời điểm mà ở tại những thời điểm đấy khối lượng giao dịch nó tăng hơn so với bình thường rất nhiều lần nào chúng ta bắt đầu vào thời điểm đầu tiên cái thời điểm đầu tiên đó là vào giờ mở phiên của sáng thứ hai đầu tuần anh chị có thể ghi lại giờ mở phiên của sáng thứ hai đầu tuần nếu là giờ mùa hè thì nó mở phiên vào lúc 5 giờ giờ Việt Nam tất cả những giờ tôi chia sẻ trong video này là tôi đã quy đổi về giờ Việt Nam ok chưa ạ về quy đổi về giờ Việt Nam anh chị anh có thể ghi lại là thời điểm đầu tiên là lúc mở phiên đầu tiên của tuần là vào sáng thứ hai 5 giờ sáng ngày thứ hai nếu là giờ mùa đông thì giờ mở phiên là 6 giờ sáng thứ hai tại thời điểm mở phiên thì thị trường có khối lượng mạnh hơn so với bình thường cũng cùng trong ngày thì giờ thứ hai khung giờ thứ hai là khung giờ mở phiên thị trường châu Âu mở phiên thị trường châu Âu giao dịch ở thị trường châu Âu ở thị trường London có thể rơi vào 2 giờ 30 chiều giờ Việt Nam 2 giờ 30 chiều giờ Việt Nam quanh khoảng từ 2, 14 giờ đến 14 giờ 30 giờ Việt Nam và một khung giờ nữa đó là thời điểm chốt cửa thị trường châu Á nó rơi vào từ 16 giờ đến 16 giờ 30 giờ Việt Nam quanh khoảng 10 30 phút đó là cái thời gian đó là cái thời gian mà thị trường hay chốt trạng thái à, hay chốt trạng thái làm cho cái khối lượng giao dịch của nó tăng hơn rồi và tiếp theo nữa là cái thời gian mở cửa của thị trường châu Mỹ nếu là giờ mùa hè thì mở cửa thị trường châu Mỹ nó rơi vào lúc 19 giờ 30 còn nếu mà là giờ mùa đông thì nó mở cửa của thị trường châu Mỹ là 20 giờ 30 à, cảm ơn bạn đang theo dõi video của Phạm Thành Biên cảm ơn bạn hãy chia sẻ nó hãy chia sẻ nó ngay để có thể giúp đỡ được ai đó ở ngoài kia Phạm Thành Biên xin cảm ơn bạn à, và một ờ, thời không thời gian nữa đó là rơi vào lúc quanh khoảng 23 giờ đêm giờ Việt Nam thì cái thời khắc đó là cái thời khắc mà thị trường châu Âu đóng cửa thị trường châu Âu đóng cửa thì cũng có rất là nhiều trạng thái uh, giao dịch được tất toán hay còn gọi là chốt trạng thái và cái thời điểm đó cũng làm cho khối lượng của thị trường tăng vọt và có thể chúng ta sẽ gì có được cơ hội để chúng ta tìm kiếm lợi nhuận đó đó là liên quan đến ba khung giờ mở cửa của thị trường và nội dung thứ tư đó là vào những cái thời khắc mà thị trường có tin tức Ok, nếu mà anh chị chưa biết cái thời khắc mà thị trường có tin tức thì hãy comment ở bên dưới thì tôi sẽ gửi cho anh chị cái đường link để anh chị có thể xem hãy comment ở bên dưới tôi sẽ gửi cho anh chị cái đường link ờ, để chúng ta có thể xem được tất cả những lịch trình ra tin tức kinh tế quan trọng của những cái nước lớn trên toàn cầu đặc biệt là khối uh, Eurozone đặc biệt là của nước Mỹ đặc biệt là nền kinh tế đứng thứ hai thứ ba đó là nền kinh tế của Nhật Ờ, nó có những cái tin tức kinh tế vào những cái thời điểm đó thì khối lượng của thị trường giao dịch tăng vọt và làm cho thị trường biến động rất là mạnh được chưa đấy là những cái tin tức kinh tế quan trọng rồi những cái tin đấy tin có thể là bất thường người ta đang bất thường đăng ở trên cái cái cái cái, cái, cái trang thông tin còn nữa là những cái tin mang tính thường xuyên tin số 5 là tin tức mang tính thường xuyên nếu tôi xét từ đầu tháng đến cuối tháng thì cái buổi tin đầu tiên quan trọng nhất trong tháng đó là vào tối thứ sáu tuần đầu tiên của tháng đó là cái tin tức rất là quan trọng tin của Nanfaviron đó là một cái tin tức tổng hợp tất cả những cái uh, tình hình kinh tế của tháng trước của nền kinh tế Mỹ nền kinh tế toàn cầu thì trong cái bản tin này nó sẽ cho chúng ta các thông số liên quan đến như uh, tỷ lệ thất nghiệp như uh, việc làm mới được tạo ra uh, như uh, lương trung bình theo giờ uh, vân vân nó còn vài chỉ số nữa Đấy, anh chị có thể comment bên dưới tôi sẽ uh, trả lời những cái câu hỏi của anh chị nào một là số việc làm mới được tạo ra hai là tỷ lệ thất nghiệp ba là thu nhập bình quân theo giờ đấy hiện nay có ba cái chỉ số quan trọng ở trong bảng lương đó ở trong cái bảng tin đó thì chúng ta sẽ biết thông thường cái cái thông tin à, ra tin tối thứ sáu tuần đầu tiên của tháng là nó ra vào đúng lúc mở phiên Mỹ nếu là giờ mùa hè thì nó ra đúng 7 giờ 30 tối 19 giờ 30 tối nếu là giờ mùa đông thì cái bản tin ấy ra đúng vào lúc 20 giờ 30 phút 8 giờ 30 giờ tối giờ Việt Nam nào anh chị cũng là kèm một comment ở phía dưới được chưa và cái tin tức quan trọng thứ hai đó là những cái tin liên quan đến chính sách lãi suất của nền kinh tế Mỹ những cái tin liên quan đến chính sách lãi suất liên quan đến chính sách tiền tệ đó những cái tin liên quan chính sách lãi suất chính sách tiền tệ thông thường những cái tin này nó ra đâu đó khoảng cỡ trung bình một quý có một tin đó, trung bình có một quý một tin nhưng mà thỉnh thoảng có những thông tin bất thường thì chúng ta phải cập nhật ở trên danh sách ra tin được chưa và cái tin thứ hai là các cái tin mà liên quan đến chủ tịch Fed chủ tịch Fed phát biểu một cái điều gì đấy, đấy chủ tịch Fed phát biểu một cái điều gì đấy thì cái tin mà tin về lãi suất hoặc là tin về chủ tịch Fed phát biểu thì thông thường đổi ra giờ Việt Nam nó hay rơi vào cỡ khoảng 1 giờ 1 giờ sáng ấy ạ, 1 giờ sáng và 1 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam. Cho nên là thông thường những cái tin nó có một quý có một lần thôi. Nó rơi ra vào lúc 1 giờ đêm hoặc 1 giờ 30 đêm thì lúc đấy chúng ta phải gì? Phải thức để chúng ta quan sát thị trường xem có cái gì biến động không, có cơ hội nào để kiếm tiền được không? ok chưa và cái tin tiếp theo đó là tin tức của uh, trung ương uh, châu âu có là ngân hàng trung ương châu âu đó chúng ta cần phải quan tâm ở trên cái bảng tin nếu mà chủ tịch của ngân hàng trung ương châu âu có phát biểu những cái tin tức liên quan đến về chính sách tiền tệ liên quan chính sách uh, lãi suất thì nó cũng ảnh hưởng biến động rất là mạnh mà lúc đó nó ảnh hưởng trực tiếp đến đồng ơ đồng euro đó. và cái tin tức tiếp theo đó là chính sách của ngân hàng trung ương nhật đấy tin tức của ngân hàng trung ương nhật đấy là một trong những cái, những cái tin tức rất là quan trọng mà Ờ, những cái tin đó thì mang theo cái cái cái, cái chu kỳ là một quý một lần và chúng ta có thể xem ở trên bảng tin được chưa Đấy, và một cái tin nữa một cái tin nữa cũng không kém phần quan trọng đó là những cái tin những cái tin này là tin mang tính thời sự ví dụ như tin về khủng bố tin về thiên tai tin về dịch họa tin về những cái uh, địa chính trị uh, đánh nhau rồi thì các cái liên quan đến triển khai lực lượng quân sự của các nước với nhau thì nó sẽ cũng làm ảnh hưởng đến thị trường tài chính vân vân Đấy, Phạm Thành Viên xin ờ, cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi video này nếu anh chị cần hỏi thêm bất kỳ một điều gì thì anh chị có thể comment bên dưới ở trong các video clip tiếp theo Phạm Thành Viên sẽ chia sẻ cho anh chị nhiều hơn nữa các kiến thức liên quan về đầu tư tài chính quốc tế nhiều hơn nữa các kiến thức liên quan đến thị trường quốc tế nhiều hơn nữa các kiến thức về kỹ năng chiến lược chiến thuật về làm thế nào chúng ta có thể trading được thành công Phạm Thành Viên xin chào hẹn gặp lại tất cả quý anh chị ở trong các video tiếp theo bye bye cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ từ Phạm Thành Viên hãy bấm nút phía dưới bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của phạm thành viên sau đó bấm vào nút hình quả chuông vâng bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất phạm thành viên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn